Vâng, xin chào các bạn, tôi là Lê Thanh Hải và công việc hiện tại tôi đó chuyên tư vấn và triển khai sử dựng hệ thống marketing cho box kinh doanh online. Và hiện tại tôi đang đồng hành trực tiếp tư vấn và triển khai cho 30 bot hệ thống lớn nhỏ khác nhau và tất cả hệ thống họ đều đang phát triển rất là vững mạnh. Và trong video này tôi muốn à, chia sẻ với bạn à, một cái quy trình để giúp khách hàng làm sao để giới thiệu khách hàng cho bạn. Bao số bạn khi mà kinh doanh mình cũng muốn những người khách hàng của mình đi giới thiệu khách hàng cho mình ạ. À mình cũng muốn từ một tệp khách hàng 10 người nhân lên là 20 người nhân lên là 30 người nhân lên là 100 người ạ bao giờ bạn cũng muốn như vậy đó và ngày hôm nay thì Hải sẽ chia sẻ với bạn từng bước từng bước từng bước làm sao để các bạn có thể áp dụng và khiến cho khách hàng phải đi giới thiệu khách hàng cho bạn và bạn tận dụng được những người nguồn khách hàng hiện tại của bạn bạn không phải lo lắng là mình bị cạn kiệt khách hàng nữa nếu như bạn áp dụng những điều mà Hải chia sẻ và trong cái phần này thì nó sẽ có hai cái đối tượng mà các bạn cần phải tập trung để khách hàng đi giới thiệu khách hàng cái đối tượng thứ nhất là đối tượng khách hàng mới đối tượng khách hàng mới là đối tượng khách hàng như thế nào ạ đối khách hàng mới là đối tượng mà bạn vừa mới chốt sale xong bạn vừa mới có thông tin địa chỉ của họ họ vừa mới quyết định mua hàng của bạn và bạn chưa gửi hàng cho họ đó đối tượng mới là đối tượng mà mà họ vừa mới quyết định mua hàng của bạn thông qua chat thông qua gọi điện đó nhưng bạn chưa gửi hàng cho họ đấy là khách hàng mới thì bây giờ chúng ta làm sao để giúp họ có thể marketing cho chúng ta giúp họ có thể mang thêm nhiều khách hàng hơn nữa cho chúng ta thì tôi sẽ chia sẻ với bạn quy trình để mà các bạn có thể khiến họ giới thiệu khách hàng cho bạn và khi mà các bạn áp dụng cái quy trình này với khách hàng mới đó là những người vừa quyết định mua hàng của bạn thì bạn sẽ làm việc như sau bước 1 khi mà bạn vừa có được thông tin của khách hàng vừa có số điện thoại khách hàng có địa chỉ của khách hàng vừa có số lượng đơn hàng thì các bạn cần phải làm một việc đó các bạn sẽ đi gói gói bọc hàng bước một là gói bọc hàng rất đẹp bọc như là bọc một hộp quà luôn ấy bọc này bằng giấy rất là đẹp rồi buộc lơ lại rất là đẹp này và lấy một cái tấm thiệp và các bạn viết tay lại phần cảm ơn họ này phần hướng dẫn sử dụng cho họ này và liên hệ thông tin của bạn và các bạn để ra một cái lời rất là đẹp các bạn chụp lại cái bức ảnh cái hình cái hình uh, hộp sản phẩm đó và cái thiệp đó và các bạn chụp ảnh lại sau đó bước thứ hai đó các bạn sẽ đăng cái bức ảnh đó lên trên Facebook và viết cảm ơn họ và sau đó tăng tên họ thì như vậy là bạn bè của bạn ở trên Facebook họ sẽ nhìn thấy bài đăng này và họ sẽ thấy rằng à bạn đang bán được rất nhiều hàng đó và những người bạn khách hàng kia nếu như cái người khách hàng mới này của bạn họ cũng cho bạn được hiển thị lên trên tường của họ họ đồng ý cho bạn hiển thị lên trên tường của họ thì bạn sẽ lại hút được những khách hàng là bạn bè thân thiết của cái người khách hàng mới này như vậy chỉ cần một cái người khách hàng mới thôi là lại thêm cho bạn 5 hoặc là 10 khách hàng tiếp theo thông qua cái bài viết tặng cảm ơn ra đơn đây là cái chiến lược có tên nó là cảm ơn ra đơn đó và và các bạn hãy áp dụng cái quy trình này các bạn đừng đơn giản là bán cho khách hàng và bỏ mặc khách hàng mà các bạn phải tận dụng họ bởi vì bây giờ đang rất là nhiều người đang bán hàng cho nên là cái tỷ lệ cạnh tranh nó rất là cao và các bạn cần phải tận dụng tất cả khách hàng hiện tại của mình và khi mà bạn chốt được đơn như vậy thì hãy áp dụng theo cái quy trình mà Hải vừa tư vấn thì chắc chắn bạn sẽ gia tăng thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng và và những khách hàng tiềm năng này là những khách hàng tiềm năng vô cùng chất lượng bởi vì sao bởi vì họ đã tin tưởng cái người khách hàng mới của bạn và họ đã thấy người khách hàng mới mua sản phẩm của bạn và cái việc mà họ inbox cho bạn họ mua hàng nó rất là nhanh chóng bạn có thể chốt sale họ đó đấy là bí quyết thứ nhất để đối với áp dụng khách hàng mới và cái đối tượng thứ hai mà các bạn cần phải tận dụng nữa đó là khách hàng cũ của bạn khách hàng cũ của bạn làm sao để họ lại đi giới thiệu khách hàng cho bạn bây giờ thứ nhất đó là sản phẩm của bạn phải thực sự giải quyết được vấn đề cho khách hàng đối với khách hàng cũ họ đã dùng sản phẩm của bạn à, một tháng một hai tháng 3 tháng gì đó đấy là khách hàng cũ thì nếu như sản phẩm của bạn phải giải quyết được vấn đề cho họ thì họ mới đi giới thiệu khách hàng cho bạn và công việc của bạn cần phải làm như sau đó là các bạn hãy thường xuyên tương tác với họ khen họ và chăm sóc họ hỏi họ về cảm nhận là họ đã dùng sản phẩm như thế nào cái lộ trình của họ đang dùng ra sao họ có dùng đều đặn hay không đó các bạn tư vấn thêm chọn những cái những cái kiến thức mới nữa để giúp họ dùng sản phẩm của bạn hiệu quả hơn và các bạn trở thành những người anh chị em của họ tâm sự cùng họ và khi đó họ rất là yêu quý bạn họ rất là à, cảm thấy à, à, vượt sự mong đợi khi mà được bạn chăm sóc như vậy thì họ mới đi giới thiệu khách hàng cho bạn đó ví dụ khi mà có một ai đó nhắc tới cần mua sản phẩm của bạn thì họ sẽ giới thiệu ngay cho bạn Ngoài ra bạn cần phải làm một việc đó là khi mà bạn chăm sóc lại họ bạn chat với họ và chat với họ thì có những cái đoạn nào mà bạn xin được cái cảm nhận của họ ấy bạn cảm họ cảm nhận là à chị dùng sau vòng một tuần chị dùng sau vòng một tháng à, chị đã có những kết quả có những cái niềm sung sướng gì đó thì bạn chụp lại những cái đoạn đó rồi sau đó bạn lại post lên Facebook bạn tăng tên cái người khách hàng cũ đó và nếu như bạn bè của bạn lại thấy rằng a à, sản phẩm của bạn đang kinh doanh rất là hiệu quả đem lại kết quả cho khách hàng này thì bạn bè của bạn họ sẽ tin tưởng bạn và họ inbox mua hàng của bạn ngoài ra những người bạn bè của những người khách hàng cũ kia họ thấy rằng là ơ cái bạn này mua sản phẩm của cái bạn uh, của bạn mà đạt được kết quả tuyệt vời như vậy thì họ cũng sẽ inbox với bạn để họ mua sản phẩm của bạn và đây chính là hai cái quy trình đối với hai đối tượng là khách hàng cũ và khách hàng mới để bạn áp dụng để bạn có thể làm cho khách hàng đi giới thiệu khách hàng rất là nhiều và bạn sẽ không mà cần phải lo lắng về việc đó mình bị hạn chế khách hàng nữa cả nhưng cái gốc rễ thứ nhất là sản phẩm của bạn phải mang lại giá trị từ cho khách hàng và thứ hai là bạn phải trao giá trị vượt sự mong đợi cho khách hàng và thứ ba bạn hãy coi họ như những người thân trong gia đình để tâm sự để chia sẻ cùng họ và khi đó họ sẽ đi giới thiệu rất nhiều khách hàng cho bạn và Hãy áp dụng cái quy trình này bởi vì đây là cái quy trình đang được những cái hệ thống top 1% họ đang áp dụng vô cùng hiệu quả. Và xin chúc mừng bạn đã biết quy trình này. Và cảm ơn bạn đã xem video của tôi. Hãy đăng ký kênh youtube của tôi để xem nhiều video đào tạo về kinh doanh online hơn nữa. Và những cái điều mà tôi chia sẻ nó sẽ là những cái điều mà mang tính xu hướng, nó sẽ là cập nhật phù hợp với thời điểm hiện tại nhất cho các bạn áp dụng. Xin chào và hẹn gặp lại.